anh khi trời mưa lất phất trên phố thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai từng giọt mưa mưa rơi giữa cơn mong cánh chim nồng say tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa anh biết không ông trời vẫn ghét người hồng nhan thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dàng chiều hôm nay khi nghe tiếng chim lành lót trong vườn cây em vẫn mong phố đông người xanh bước bên tràn lối đường dài hoa chăn mới lay gió đưa hương chạm phai ngày mai sóng yêu hãy đưa em vào câu chuyện huyền thoại tình đôi ta mong giờ đây duyên thắm đẹp luôn anh ơi anh mai này có tiếng chuyện châu cao xin nhớ cho em gái còn túi mỏng xứ đông chiều hôm nay mưa rơi trái tim nhỏ bé như chờ mong ai đứng trong mắt môi này nở thắm xuân hồng khi trời mưa lất phất trên phố thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn dồn xuống vai từng giọt mưa mưa rơi giữa cơn mỏng cánh chim nồng say tình yêu là sợi tơ đã thấy chưa anh biết không ông trời vẫn ghét người hồng nhan thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dàng chiều hôm nay khi nghe tiếng chim lành lót trong vườn cây em vẫn mong phố đông màu xanh bước bên tràn hôm tôi đường dài hoa tràn mới lay gió đưa hương chạm phai ngày mai số yêu hãy đưa em vào câu chuyện huyền thoại tình đời ta mong giờ đây duyên thắm đẹp đôi anh hỡi anh mai này có tiếng chuyện châu cao xin nhớ cho em gái còn túi mộng xứ đông chiều hôm nay mưa rơi trái tim nhỏ bé như chờ mong ai đứng trong mắt môi này nở thắm xuân nồng mưa ướt tóc mây đường dài hoa chăn mới lay gió đưa hương chặn phai ngày mai sâu yêu hãy đưa em vào câu chuyện huyền thoại tình đôi ta mong giờ đây duyên thắm đẹp đôi anh hỡi anh mai này có tiếng chuyện châu cao xin nhớ cho em gái còn túi mộng xứ đông chiều hôm nay mưa rơi trái tim nhỏ bé như chờ mong ai đứng trong mắt môi này nở thắm xuân đông chiều hôm nay mưa rơi trái tim nhỏ bé như chờ mong ai đứng trong mắt môi này nở thắm xuân non